thánh thơ từ thiên đình bài số năm mươi tám Đảo trời

Con ơi đảo trời Nãy mai tới ngày Sẽ được bán xuống Cho người thế gian Đó gọi đảo trời Từ nơi thiên thượng nên sẽ không thuộc bất cứ phải nào gọi là tôn giáo đạo trời là để hợp nhất chúng sanh kính tin nhật thể một vị trên cao gọi là thượng đế chủ thể càn khôn chủ thể muôn loài dẫn dắt nhân loại trở nên thất bại của các tôn giáo tranh giành ngôi vị làm cho niềm tin ở nơi tâm linh khiến cho nhân loại vào cơ tận diệt con ơi lời thiệt thì hãy mật lòng những ai không tin vào cơ hội dịch sẽ tự chuộc lấy nặng tai tới ngày cho nên ta dạy các con mỗi ngày phải biết chập tay tôn kính thần linh tình yêu thượng đế thì con mới được thoát qua nạn này chín chắn nắng đói sẽ bớt hoàn hẳn nếu con tu sửa bản thân của mình từ bỏ sân si từ bỏ lòng tham ái dục của đời ái ăn ái uống ái chơi ái làm ái luyến hết thảy mọi thứ xung quanh của mình của người một cách thái quá tức là con đã đang bị dũng tham lôi kéo sạc hồn tới khi lòng tham không được thỏa mãn thì con sẽ biến thành kẻ sĩ mê làm cho hận thù chiếm toàn tâm trí và đó chính là mầm mống chiến tranh chiến khắp toàn cầu từ bao ngàn kiếp làm cho Atlantis văn minh Ai Cập đã bị nhấn chìm không để dấu vết chỉ có nỗi đau cho toàn nhân loại vẫn nguyên ở đó cho nên từ bỏ lòng tham hận thù sĩ mê ái dục tức thì hòa bình sẽ thôi hiện ra đó cũng lý đạo của trời ban ra tu tâm sửa đức từ bỏ sân si thì tâm của con trở nên thánh thiện đỏ đường chánh chắn để con bước vào giúp con chung sống trong tình yêu thương hòa ái hòa bình tức là con đã thuận theo thiên ý sống theo ý trời đó là vài lời nhắc nhở hôm nay mong con lắm thầy ghi vào tâm thức để học mỗi ngày giúp con bình an tự tại ngay cả trong lúc chiến sự bắt đầu xảy ra 叫，干。